chứ mình thấy là những người những youtube cái tiktoker những tiktoker mà mình xung quanh mình đều thành công trên con đường youtube đó các bạn như molo rồi ba chí rồi hiếp nữa nói chung là những người đó là đều thành công hết luôn á còn gà rán chiên giờ thì sao lại trở thành một người yếu kém hơn kém cỏi hơn mình cảm thấy là mình yếu ớt quá các bạn mình không mạnh mẽ như hồi xưa nữa Ho ho. Hello, xin chào tất cả các bạn đã biết kênh Gà Rán Chiên Giòn Mình là Gà Rán đây thì hôm nay là một clip giải thích mọi thắc mắc của các bạn và những một số điều về mình để là sắp tới thì mong các bạn ủng hộ mình thì mình bắt đầu mình sẽ chơi cái đội tử chiến các bạn nha chúng ta bắt đầu thôi let's go thì có một số bạn hỏi mình rằng là mình có làm YouTube không thì mình sẽ trả lời là có và mình đang làm đây mình sẽ phát triển kênh YouTube của mình nha các bạn thì mình sẽ kiểu kiểu như mình sẽ cố gắng nghiêng về phần phần YouTube hơn là TikTok tại mình thấy là mình kiểu kiểu là mình không thích làm TikToker bằng YouTuber đâu các bạn YouTuber mình thích hơn mình thích làm youtuber lắm nhưng mà lại tương tác của mình lại rất rất là thấp phu phu phu phu thấp dài một dòng sông youtube của mình rất là thấp tương tác luôn á đăng lên là không ai coi luôn có nghĩa là cuộc đời mình vậy tụi em um, các bạn biết rồi đó cuộc đời mình 17 năm mình làm youtube được hai lần nha các bạn một lần thì thất bại rồi đây là lần thứ hai đây lần thứ hai thì được 15.000 người đăng ký thì mình cũng nghĩ đó là một thành công rất là lớn của mình nhưng mà lại ít tương tác của các bạn mình làm mà không có ai coi luôn không ai coi bằng tiktok thì mình làm rất là nhiều người coi nha các bạn mà youtube lại không có ai coi hết mình khóc già luôn à, thì uh, dạ, mình chết là mình không muốn nói gì luôn á thì mình sẽ trở thành youtuber yeah youtuber chính là niềm khao khát và mình ước mơ của mình ước mơ mình làm mình youtuber mình sẽ trở thành youtuber mạnh mẽ thì các bạn nói là nguồn gốc của từ nguồn gốc mạnh mẽ xuất phát từ đâu thì clip sau mình sẽ nói nha các bạn clip sau mình sẽ nói clip này thì mình chỉ nói là ước mơ của mình là youtuber thôi tại ừ, mấy năm rồi vẫn không thể làm được youtuber thì không biết lần này mình có làm thành công không chứ mình muốn nhận nút bạc lắm rồi nhưng mà lại không thể nhận được tại nó quá say vời mình còn phải 85.000 người đăng ký nữa mới nhận nút bạc hu hu 85 ngàn là con số rất là lớn luôn á TikTok của mình thì được 500 ngàn rồi À đúng rồi Nhắc đến 500 ngàn mình mới nhớ nha Là hồi trước 200k follow thì mình có nói là Mình sẽ tổ chức custom event tặng quà Cho các bạn nhưng mà mình lại chưa tổ chức tại lúc mình hay làm biến các bạn giờ 500 k follow mất tiêu rồi mình sẽ cố gắng tổ chức 500 k follow và phần quà các bạn biết rồi đó mình là một tiktoker và youtuber nghèo rất là nghèo không có nhiều kim cương để tổ chức cho các bạn tại mình không có nhiều kinh phí mình kinh phí chủ yếu của mình là từ quảng cáo thôi thì các bạn nào mà muốn nhờ mình quảng cáo thì liên hệ mình BA trên YouTube ờ, Facebook cũng được nói chung là liên hệ quảng cáo hu hu hu thì mình hy vọng là các bạn sẽ giúp đỡ mình trên con đường youtuber chứ mình thấy là những người những youtube tiktoker những tiktoker mà mình xung quanh mình đều thành công trên con đường youtube đó các bạn như molo rồi ba chí rồi hiếp nữa nói chung là những người đó là được thành công hết luôn á còn gà rán thiên giờ thì sao lại trở thành một người yếu kém hơn kém cỏi hơn mình cảm thấy là mình yếu ớt quá các bạn mình không mạnh mẽ như hồi xưa nữa hu hu <sighs> mong các bạn sẽ ủng hộ mình trên con đường youtube còn một chuyện nữa các bạn có mấy bạn nói mình là không mạnh mẽ nữa có mấy bạn nói là sao giờ này không thấy gà rán nó tự mình mẽ nữa ta thì tại sao tại vì mình muốn mạnh mẽ trên youtube hơn là tiktok tiktok mình mạnh mẽ quá trời rồi mình không muốn mạnh mẽ tiếp nữa nữa mình muốn mạnh mẽ bên uh... ui còn con nữa các bạn để mình chữa con này mình muốn mạnh mẽ bên youtube thì mình sẽ cố gắng làm rất là nhiều video hay cho các bạn coi mà một điều nữa mình nghĩ là rất quan trọng để nói cho các bạn là hiện tại mình chưa quen với việc mà đang nói mà đang chơi cho nên cái giọng của mình hơi lúng túng một tí mong các bạn thông cảm nha thì ờ, mình là một người hồi xưa là mình làm youtuber về vlog nhưng mà giờ mình làm youtuber về game phải nói trực tiếp các bạn chứ uh, tiktok thì mình phải mình lồng tiếng rồi không có nói trực tiếp cho nên nó sẽ dễ dàng hơn cho mình chứ các bạn nghĩ coi youtube video độ dài như vậy mà mình ngồi mình lồng tiếng chắc mấy năm luôn các bạn mình là một người edit rất là chậm nha mình không edit nhanh như những cơ rảnh khác đâu mình cũng không chuyên về edit nữa cho nên uh, trình độ edit của mình còn quá thấp kém so với những youtuber và tiktoker khác và mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình trên con đường tiktok và cả youtube luôn mình ước là mình sẽ đạt nút bạc cỡ mấy chục năm tới <laughs> hết hồn lưới không mua kia các bạn ơi mình phải cứu mấy chục đứa luôn các bạn má ơi ơi mày không có bông keo nữa chứ nó ép mình như đúng rồi luôn á Yes Mình là một người chơi rất là gà luôn nhưng mà khi mình chơi á, mình đang nói chuyện mà mình đang chơi thì mình lại rất là khó chịu Kiểu mình không quen cái này tại mình phải tập trung vào game chứ mình đang nói Đang chơi thì nó hơi lúng túng một tí Tại mình nghĩ là mình mới đây là clip thứ hai mà mình nói chuyện trực tiếp ở trên nó hơi bị lúng túng Thì các bạn nói là cái giọng của mình nghe khó chịu quá Thì đúng là khó chịu thật Tại vì mình không có một cái giọng tốt mình không có chất giọng tốt cho nên à, các bạn thấy trên những video trên tiktok là mình phải cố gắng gồng lắm các bạn ơi cố gắng diễn biểu cảm lắm đó, thì mình mới làm được má ơi nó kêu mình, mình luôn đi ờ, các bạn vậy mấy bá tôi cứu mà tôi tháo ra luôn á ô bị hết sọt bất thiệt thì cái giọng này cái giọng của mình nó hơi nhạt nhạt mình nó hơi đàn ông một tí nhưng mà mong các bạn sẽ quen tại vì những clip tiếp theo của mình thì sẽ nói bằng cái giọng này chứ sẽ không nói bằng cái giọng tiktok nha các bạn YouTube và TikTok sẽ là hai cái dòng khác nhau Trên mong các bạn sẽ không cả bỏ qua cho mình Và các bạn biết đó YouTuber là một cái nghề rất là khó khăn quên, mua súng Mày quá mua rồi TikTok, TikTok và YouTube là hai cái khác nhau luôn á TikTok thì làm clip siêu ngắn thì mình edit rất là nhanh Còn YouTube thì sau edit nhanh được Nó mấy nó độ dài siêu dài luôn á Trên mình em trên uh, mỗi ngày mình đều ra một clip tiktok nhưng mà còn youtube thì sao thì mình nghĩ là nếu mình có nhiều thời gian hơn mình sẽ chăm mình sẽ đăng thường xuyên youtube này mong các bạn đăng ký và tương tác cho mình nha thu thu tương tác youtube mà của mình là siêu thấp luôn á ơi mình cũng chú mà quỷ đó nó ác gì giờ thôi chưa quen kéo xăm á các bạn trên có thôi bất ngờ nó. má ơi một mình mình biết cân hết tụi nó các bạn thì mình sẽ cố gắng tổ chức custom event tặng kim cương và những sự kiện hấp dẫn nếu các bạn đăng ký kênh của mình Ôi mạng yếu Trời mình bắn mù mắt luôn các bạn ừ. Thì hôm Thì clip hôm nay mình chỉ nói vậy thôi chứ Nó kiểu kiểu nó hơi nhạt Nhưng mà không sao mình sẽ cố gắng Ra những clip mà hay hơn lần sau Nhưng mà lần này mình sẽ kiểu kiểu giải thích và nói những thứ mà mình sắp làm cho tương lai uh, youtube của mình mình ước gì nó được nhiều tương tác thì hãy biết mấy nhập thì qua video này thì mình mong muốn là các bạn tương tác với youtube của mình nhiều hơn để mình có thể kiểu như là không ngại về youtube nữa tại vì mình nói chuyện được tí là mình hơi ngại một tí về mình không chưa quen đây là clip thứ hai thôi mà thì mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong con đường youtuber mình thích làm youtuber lắm á bye và hẹn gặp lại các bạn những video sau nhớ like share video này nha